大家好，今天我回我的家，啊、现在看着我回家，OK。Hi, chào các bạn. Ừm, hôm nay là ngày 22 tháng 2 2023. Thì, à, thì hôm nay thì mình có một chuyến đi kiểu kiểu về nhà ấy, kiểu chính ra cũng cũng lâu lắm rồi chưa về nhà mọi thứ gần như đã chuẩn bị hết sẵn sàng rồi chỉ có tâm lý của mình cũng vẫn là chưa sẵn sàng lắm thôi bây giờ thì à, các bạn cùng xem hành trình về nhà của mình như thế nào nhé cung đường xa dấu chân dày tê Tấn quả, tấn quả, tấn quả, tấn quả Tiếng mưa ngoài cười kết mây là lan Hóa ra tôi là người như vậy Không được đi thì sao biết đây Nhiều điều là bất ngờ Vài chuyện chẳng mong chờ Đôi khi tôi nhớ những điều gì đó Rộn ràng cảm xúc trong chân đi chỉ cần dừng lại là tên giúp chồng ngàn vạn dặm bước chân đi chỉ cần dừng lại là thấy nhớ lại đi thôi đi thôi đi thôi đi một nơi không ai biết được một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới đi thôi đi thôi không quan tâm bao xa cứ đi nhiều lần trong bà ơi chào bà Hương <laughs> về mới về Hôm qua hôm kia Hả? Anh vừa về hôm qua hôm kia hôm qua hôm kia Đi rồi đi để nhận ra Nơi đẹp nhân là mái nhà Bao buồn vui đã trải qua cho nên là nguội bớt Nhưng nỗi nhớ phương xa Rồi sẽ có lúc quay lại đây Cùng gia đình nhỏ bé dừng tay đón trời mây Rồi anh bước ta đi cùng nhau Cùng sẽ chia những phút giây nhiệm màu Ta không muốn pha một mình Cô đơn trên cuộc hành trình này đã đây mình đủ lớn để thêm ước những niềm riêng sớm nay hãy đi cùng nhau tôi đến rất tay trở về vì là bao xa và là bao cộng đồng á đi để chờ